tiết nay anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng tết nay anh không thèm đi chơi si mê hay nhạc hội đà lạc hay vũng tàu vì đã có em đem lại mong đời tô thêm vào lòng người trang chứa mọi niềm vui tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi tết ngày anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà tết này anh cũng chẳng kiếp nay anh không thèm